ต้องเชเออยากแกงขอทีน sinh linh suy mình hang phương suy lê sinh linh ấy dạ dễ tin hồ chiều xin liền tên tô tế thiên hồn thiên hồn ya cho vàng phải có chẳng ờ, tu kinh về cha mang ya tê khu ê ma chẳng mô ye giảm tông giảm tu trang thiên à ê xiên chiều chiều tụ lơ chiều chiều mẹ tường เป็นนาโอเสียงละเจียวเจอ้อยเงินต่างเสียง แม giảm dạ, ó ha nhân lo khoe ô tương lo nhàn to ê, à khwa yam yam tu yam ma we nhan ya tu a xiên thinh vô an na e tu sian yesu chiều สิว่าโอเพื่อเลปุ่นเตงไงเตรียมจีเขาเว้นเลย chiếu à ơi giò chín hồ à con phiền chi lơ chiếu ý sẽ chi ừ, mà chiêu lơ cỡ ơi rồi chờ nam nhớ chiêu về rồi